quý vị à, vào ở trong à, ờ, trường bộ kinh ấy trường bộ kinh cái bài kinh ờ, bài kinh ờ, đại bản sự có có một cái bản in á họ dùng chữ đại bổn có bản là để kinh đại đại bổn còn là đại bản nha từ Bali gọi là Mahapadana Sutta trung trường bộ kinh đó thì đọc cái chánh kinh đó rồi ờ, đọc chánh kinh đó rồi đọc uh, uh, uh, chú giải thì các vị sẽ uh, uh, thấy ra một chuyện rất là đặc biệt đó là uh, uh, uh, tất cả chư Phật ba đời mười phương đều có một cái buổi uh, gọi là đại đại hội thánh tăng giống nhau còn có những vị thì tuổi thọ lâu á, cho nên là có tới ba kỳ đại hội còn có những vị tuổi thọ ít như đức phật thích ca mâu ni thì ngày chỉ có một buổi thôi thì ờ, cái buổi đại hội đó được uh, tổ chức mình dạy chỉ tổ chức là mình dạy cũng gượng chứ đúng là phải tổ chức mà cái buổi hợp hội cái buổi mà mà đại hội thánh tăng đó được thành tựu là ngay sau khi mà chư Phật thành đạo nhớ nha sau ngay sau khi có nghĩa là lúc đó trong tăng chúng là trăm phần trăm toàn là thánh thánh thánh nhân không cho nên cái cương lĩnh giáo pháp mà chư Phật à, nói ra trong cái kỳ đại hội đó, đó những gì ngài nói là trong cái cái cương cái, cái, cái kỳ đại hội đó được xem là cương lĩnh cho uh, suốt cái thời gian hoàng đạo sau này và cũng là uh, cái nội dung ừ, giáo pháp của tất cả chư Phật ba đời mười phương nằm gọn ở trong đó nhớ cái này thì nội dung dung nó là gồm có mấy điều sau đây đó là không làm điều ác à, làm các việc lành giữ tâm trong sạch thì thông thường phật tử mình chỉ biết có ba cái này thôi nhưng, nhưng mà nó còn có một một dọc phía sau nữa không có dài lắm ít lắm không làm điều ác làm các việc lành giữ tâm trong sạch Đấy. lấy nếp bàn à, làm cứu cánh tối thượng yeah. Dạ. chứ còn mình giờ mình chết rồi cầu sanh cầu giảng sanh về cõi này cõi kia chứ còn lý tưởng cao nhất của chư Phật ba đời đó, đó là lấy niết bàn ờ, làm lý tưởng ừ, tối thượng niết bàn là gì là mình hiểu kiểu nôm na đó à, đó là sự uh, chấm dứt ừ, toàn bộ cái dòng sanh tử chứ đó gọi là niết bàn sự vắng mặt ừ, của phiền não của năm quẩn được gọi là niết bàn nhớ nha thì ở đây đó là thứ nhất là không làm điều ác sau đó là làm các hạnh lành làm các việc lành giữ tâm trong sạch lấy nếp bàn làm cuốn cảnh đời thường à, lấy hạnh nhẫn nhục ừ, làm pháp tu căn bản Đấy. rồi cái gì nữa ăn uống ừ, chừng mực ừ, thu thúc lục căng à, hạn chế ngủ nghỉ và sống nơi xa vắng các vị đến là được có mấy điều không làm điều ác làm các hạnh lành giữ tâm trong sạch lấy niết bàn làm cứu cánh tối thượng lấy kham nhẫn làm hạnh tu căn bản ăn uống tiết độ tu túc lục căn hạn chế ngủ nghỉ và sống nơi thanh vắng tổng cộng là 10 điều đấy 10 điều thì 10 điều đó gom lại đó nó chỉ còn có hai thôi 10 ừ, điều đó nó gom lại còn có hai thôi đó là nên và không nên toàn bộ tăng luật toàn bộ tăng luật chỉ gom gọn trong có hai điều là nên nói cái gì đó và không rồi nên làm cái gì đó rồi không nên nói gì và không nên à, nên nói gì và không nên nói gì nên làm gì và không nên làm gì tổng cộng có hai đây nên và không nên đối với hai cái thân thân nghiệp và khẩu nghiệp đó là tặng luật còn riêng về tạng kinh và tả tỳ đàm á, thì gom chung cả ba nghiệp có nghĩa là toàn bộ tam tạng của đức phật chỉ gom gọn là trong hai điều thôi ừ, đó là karani là điều nên làm và akarani là điều không nên làm thì 10 cái cái điều mà hồi nãy tôi gọi là 10 điều giáo hối của chư Phật ba đời mười phương đó toàn bộ giáo pháp của các ngài chỉ gom là còn có ba à, còn còn có 10 điều đó thôi và 10 điều đó, đó gom gọn lại còn có bát chánh đạo và bát chánh đạo gom gọn lại thì còn có tam học giới định tuệ mà giới định tuệ gom gọn lại thì chỉ còn có hai thôi đó là nên và không nên Đấy. buổi nói chuyện trưa nay chúng ta sẽ cùng nhau nha, đào sới nha, đào sới cái, để, cái hai cái chữ nên và không nên đó nha tức là cái bài giảng này dành cho mấy cái người mà gọi là dốt đặt cái cuốc mấy người không có biết giáo pháp là gì hết chưa từng học giáo lý nha có thể nghe được rồi ờ, hãy nghe chậm nha nghe chậm này thì toàn bộ Phật pháp với gom lại còn có hai điều nên và không nên và bây giờ chúng ta đào sới cách nào đây Đấy, bây giờ chúng ta ôn là bài cũ nha ôn là bài cũ vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh trong đời này chỉ tồn tại ừ, trong cái hạnh phúc và đau khổ thôi nha ừ, các vị có lý luận có chia sẻ có phân tích gì đi nữa thì toàn bộ tất cả chúng sinh và vô lượng vũ trụ đều chỉ quẩn quanh trong cái gọi là đau khổ và hạnh phúc ừ, tôi đang ôn là bài cũ nha và hạnh phúc là gì hạnh phúc của nó chỉ có hai và đau khổ cũng chỉ có hai thôi yeah. ở đây ai mà muốn học giáo lý đó vừa nghe vừa chép xuống vừa nghe vừa chép xuống nha hạnh phúc có hai là gì là có cái gì đó và không có cái gì đó thì đó gọi là hạnh phúc đau khổ cũng vậy mình đau khổ là do mình có cái gì đó và do không có cái gì đó, đó. cho nên nó từ hai cái định nghĩa này nè nó mới dẫn đến cái chuyện tu là gì tu là nên và không nên tu chỉ gom gọn cái đó thôi nên là cái gì và không nên cái gì bởi vì sao vì toàn bộ vũ trụ nó chỉ gói gọn trong hạnh phúc và đau khổ mà hạnh phúc chỉ có hai nguồn thôi đó là có cái gì đó và không có cái gì đó ừ, và đau khổ cũng vậy ừ, cũng do mình có cái gì đó và không có cái gì đó tôi ví dụ nha ví dụ như bây giờ bây giờ, bây giờ mình nói đau khổ trước ừ, do không có cái gì mà mình bị đau khổ đây không có sức khỏe nè không có nhan sắc nè không có tiền bạc nè không có uy tín này, không có tình cảm nè lặp lặp lặp lặp lại thì không có những cái đó thì mình bị đau khổ đúng không đó là đó là thế gian đó rồi bây giờ có cái gì mà mình làm mình đau khổ có bệnh hoạn nè có thù quán có bệnh tật nè à, vân vân thì đó là những cái có làm cho mình bị đau khổ ờ, rồi bây giờ qua nói tới hạnh phúc hạnh phúc nó cũng có hai nguồn đó là ờ, do có và do không có cái gì đó à, do có cái gì mà mình hạnh phúc ta nhan sắc này sức khỏe này rồi tiền bạc nè uy tín nè tình cảm nè kiến thức nè đó. đức hạnh này đó là những cái mà có cái có mà làm cho mình hạnh phúc rồi có những cái không mà làm cho mình hạnh phúc là gì ta không bệnh nè không nợ nè không oán thù nè không có vấn đề về pháp lý pháp luật nè uh ừ -huh. như vậy thì uh, tất cả hạnh phúc từ cái hạnh phúc của con chó con heo con rùi con dồi cho tới cái hạnh phúc của một vị công hầu khanh tướng mệnh phụ phu nhân ờ, tướng quân đại gia văn hào học giả thì chùa du đảng linh mục tất cả đều gói gọn trong hai chỉ có và không có nghĩa là nụ cười nó đến từ hai nguồn do có và do không có cái gì đó và nước mắt cái giọt lệ nó cũng đến do hai hai nguồn là do có và do không cái gì đó nha đó đâm như mình phải định nghĩa như vậy và thiện ác là sao cũng vậy thôi thiện là gì thiện là do anh có cái gì đó và do anh không có cái gì đó nên được gọi là thiện còn ác cũng vậy do anh có cái gì đó và anh không làm cái gì đó cho nên anh mới gọi là ác như vậy thì toàn bộ đời sống này nó chỉ nằm ở trong những cái có và cái không thôi ừ. mà cái nội dung lớn nhất mà tôi muốn sĩ sâu à, đào rộng à, cuốc sới cài bừa bữa trưa nay là cái gì đó là tôi lại trở lại một bài học cũ nữa nãy mình mới vô bài cũ nhưng ôn bài khác ừ. là bài khác tu hành nó có hai hướng một là tu để được cái gì đó và hai là tu để buông cái gì đó đa phần chúng ta đó là trong vô số kiếp luân hồi ngày xưa cho đến hôm nay chúng ta có khuynh hướng là thu hoạch Đấy. thu hoạch hồi làm heo làm chó đó thì mình cũng thu hoạch có nghĩa là mình nhắm đến chuyện kiếm đồ ăn không đực cá trống má tìm nhau để kiếm cái ăn kiếm cái ngủ à. tới lúc làm người thì chúng ta cũng cầu danh cầu lợi cầu tình cầu tài cầu tiếng cầu quyền không nhưng mà tới lúc biết Phật pháp rồi thì chúng ta lại tiếp tục tu hành theo cái hướng tu hoạch tu để được cái gì tu để mà mình có cái chữ mình này là phải viết bằng bằng mực đỏ nha tu để mình nè tu để mình có được chánh niệm nhiều hơn trí tuệ nhiều hơn kiến thức nhiều hơn tham nhẫn nhiều hơn từ tâm nhiều hơn thiền định nhiều hơn đó là tu kiểu thu hoạch còn tu với kiểu mà buông bỏ nè tu để mình bớt tham nè tu để mình buông được cái sân nè buông được cái, cái gọi là, là, là nhỏ mọn nè bụng xỉn nè ganh tị nè không toan tính nè đó, tu để buông này thì tùy vào khuynh hướng của mỗi người mà có người tu là cái tôi nói là hoài đó nó tu cứ lụm ve chai có nghĩa là thu gom thu gom thu gom thì mình nghĩ tu là thu gom công đức thì nghe là nó cũng sang nhưng mà nó độc lắm tu có ý mà gom nó độc lắm một là là đến với Phật pháp để cầu danh cầu lợi nha, cầu tiến cầu quyền nha cầu tình tu để thu hoạch rồi cao hơn chút nữa tu để mà thu hoạch công đức để cho mình ngon lành hơn mình mẩm hơn mình chảnh hơn là giận mà toàn bộ giá trị của tu là để buông buông các vị đừng có lo đừng có lo là tại sao ông cấm ông cho tôi nghĩ đến cái gì đẹp mà bắt tôi phải buông cái sâu yên tâm đi đừng có bận tâm đến chuyện thành thánh mà chỉ cần bận tâm đến cái chuyện không làm phàm nữa là được rồi nó an toàn hơn nha tôi nói cái này ba triệu lần rồi đừng có mong tu đừng có nóng ruột mong thành thánh mà cứ làm sao giải quyết cái cục cái cục phàm tâm rình của mình đó thì cái đó là an toàn hơn Đấy. tôi nói hoài tu cái kiểu mà đổ rác á, thì nghe nó không có sang nhưng mà nó an toàn thấy bậy bỏ thấy bậy buông thấy bậy là bỏ thấy bậy là buông còn tu kiểu lượm ve chai là đi thu gom thấy đâu có hành hương có từ thiện có cúng dường có trai tăng có công đức có lòng hướng là nhào tới nhào tới rồi khi cái cái bụng nó như cái thùng rác vậy đó nghe ừ, cho nên theo tôi thì ừ, tu cái kiểu đổ rác nó chắc ăn hơn đó là chuyện thứ nhất chuyện thứ hai tu cái kiểu lượm ra chai nó nguy hiểm chỗ này nè tôi nói không biết bao nhiêu lần bắt chân vô người thiền cứ mong đắc thánh mà trong khi cái phàm nó còn một cục đó là lại không để ý ừ. cái cái mà mình tu với một cái lý tưởng mà không còn là phàm nó an toàn lắm vì sao là vì mình biết phàm nó mặt mũi nó ra làm sao mình biết bụng xỉn nè ganh tị nè hèn hạ tiểu tâm toan tính mình biết nó ra làm sao cho nên mình cứ tu mình cứ chăm bẩm cái đó mình biết mình đang có cái đó mình đang có cái đó mình đang có cái đó nó, nó an toàn và đằng này đó, mình tu mình mình, mình muốn cầu thần thánh là, là ăn rồi cứ nghĩ đến thánh thánh thánh thánh thánh thành công mà cái thánh mình đâu có biết mặt mũi ra làm sao cho nên thấy cái gì mà lạ lạ ngộ ngộ sướng sướng mát mát lạnh lạnh đó, là cái tưởng là thánh mà cái thứ này là nhiều lắm ừ học ba mớ yeah, rồi, rồi đi thiền ba mớ là về đó cái mặt nhìn muốn giọng luôn nó cái ghét làm kiêu ngạo lắm tưởng hay á ừ. mà tôi nhắc lại một lần nữa nha tôi nhắc lại lần nữa tôi chịu trách nhiệm trước tôi trách nhiệm chịu trách nhiệm trước bàn dân thiên hạ câu nói này đối với tôi thuộc lòng tâm tạng chưa đủ mà cái quan trọng là mình có sống chánh niệm sống với trí tuệ hay không cái đó mới đủ nha cái đó mới quan trọng nha chứ còn các vị mà cái thảo học giáo lý nghe nói chùa nào mở cũng nhào tới học thầy bà nào có tiếng mình cũng nhào tới nhưng mà trong khi đó cái vấn đề lớn nhất vấn đề căn bản vấn đề cốt tủy vấn đề trí tử mà mình không chịu giải quyết đó là à, đó là mình không có khả năng nhìn lại cái bản thân dồi bọ của mình thì biết nào mà khác đấy mà hồi nãy tôi nói rồi hạnh phúc là gì hạnh phúc nó đến từ hai nguồn có và không có cái gì đó và đau khổ cũng vậy người ta nói một câu mà tôi rất là đồng ý tây nó nói 90 phần trăm trong đời sống này trong cái đời sống này chỉ có 10 phần trăm là những gì bên ngoài xảy đến cho ta mà 90 phần trăm chính là phản ứng tâm lý của chúng ta tôi rất là thích cái câu này tôi thích đến mức mà tôi muốn tất cả hội chúng đều phải xăm cái câu này lên trên người của mình nha trong đời sống của chúng ta chỉ có 10 phần trăm là những gì bên ngoài xảy đến ngoài ý muốn ngoài tổ chức ngoài kiểm soát thôi trong khi đó 90 phần trăm là phản ứng tâm lý của chúng ta trước những chuyện đó thí dụ trong một buổi chiều vàng nhìn nắng hoàng hôn trong một buổi sáng nhìn nắng bình minh trong một buổi đêm nhìn trăng à, trong một ngày đẹp trời mình đi ngắm hoa thưởng cảnh trong một cái phút giây nào đó mình gặp một người quen gặp kẻ lạ gặp cái người mình thương thương gặp cái kẻ mình ghét từ người đến vật tới phong cảnh tất cả những cái đó, đó nó đem lại cho mình sự hạnh phúc hay đau khổ tùy thuộc vào cái phản ứng tâm lý của mình dạ yeah, tin tôi đi phản ứng tâm lý của mình chứ mình đừng có nói là bữa đó trời đẹp tôi vui sai rồi bữa đó trời xấu tôi buồn sai cái cái quan trọng là cái tư lương cái vốn liếng cái nền tảng tâm thức của mình kiến thức giáo lý của mình không kiến thức bách khoa của mình rồi cái ba la mặt của mình tất cả những cái đó nó cộng là nó làm nên cái gọi là nền tảng tâm thức với cái vốn liếng nền tảng tâm thức này nè chúng ta nhìn một cái hoa nó nó khác với mọi người chúng ta nhìn một cái ánh trăng chúng ta nhìn một cái mặt nước chúng ta nhìn một đóa hoa chúng ta nhìn một ngọn núi một cái hồ đấy một con đường làng đấy. nhìn một người quen nhìn một kẻ lạ bằng một cái tâm thái hoàn toàn khác tin tôi đi nha trong khi đó cũng bao nhiêu đó mà cái vốn liếng cái nền tảng của mình nó ra sao nó sẽ làm cho mình buồn hơn hoặc là vui hơn cho nên trong bài giảng bữa nay tôi đặc biệt tôi cùng với quý vị quay lại một số bài học cũ à, để làm nền tảng cho một bài giảng mới cái nền tảng cũ là gì đó đó là mình cùng nhau định nghĩa hạnh phúc là gì đau khổ là gì à, là do có cái gì và do không cái gì rồi còn tu hành là gì chỉ có hai thôi đó là là nên cái gì và không nên cái gì đó chỉ có chừng đó kể từ hôm nay kể từ hôm nay làm ơn điều chỉnh lại điều chỉnh lại cách nghĩ của mình nó thông thoáng hơn trước đến giờ mình cứ tưởng là cửa thiền thì thanh tịnh là chỗ tu hành à, phố xá à, bán buôn là chỗ tục lụy đau khổ hiểu như vậy đúng mà chỉ có 50 phần trăm thôi mà trong khi đến 50 phần trăm còn lại là gì đó chính là cái thái độ tâm lý của mình trong mọi tình huống cái đó mới là cái quan trọng chứ còn mình đổ hết vào ngoại cảnh là không được nhớ nha nói như vậy có nghĩa là xưa đến giờ mình tưởng là đi Ấn Độ hành hương tưởng đi Ấn Độ mới là hành hương vô thiền viện mới là tu gặp tăng ni mới là tu cúng dường mới là tu bỏ tiền ra mới là tu mình tưởng như vậy nhưng bây giờ mình phải thêm nữa ngồi yên phát hiện nhìn ra cái bẫy trong lòng mình cũng là tu đi trong toilet ngồi răng trong đó mà bằng chánh niệm cũng là tu nấu ăn bằng chánh niệm cũng là tu lên trên bàn mà, mà trước bàn thờ hoặc trên chánh điện mà sống bằng cái tật đố ganh tị đó là không tu nha đi hành hương ấn độ mà cái lòng toàn là tị hiềm bủng xỉn à, ghen ghét đố kỵ người này người kia đó là tội lỗi chứ không phải là hành hư nhớ nha trong khi đó trong toilet mà sống bằng tâm lành đó, đó là tu toilet lúc bây giờ nó là đạo tràng trong khi đó tại bồ đề đạo tràng mà đi bằng cái tâm tà kiến không? cầu danh vụ lợi bụng xỉn tật đố đố kỵ ghen ghét tị hiềm nhỏ mọn toan tính tiểu tâm thì lúc bây giờ cái bồ đề đạo tràng lúc bây giờ đối với ai nó là thánh địa nhưng đối với mình nó phải là thánh địa nữa nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng cho nên ngày xưa mình cứ đi tìm cái đối tượng tìm cái gọi là địa điểm tìm cái thời điểm địa điểm đối tượng để mình tu còn bây giờ mình hiểu đạo ra thì địa điểm nào cũng là đạo tràng đối tượng nào cũng là thầy bạn Đấy. và gọi là quan cảnh nào cũng là cái để mà mình tu tập giống nhau y hệt tôi phải nói là giống nhau y hệt bốn chữ này tôi nhắc lại là giống nhau y hệt mình quan sát rằng mình đang hạnh phúc mình biết rõ mình đang sống bằng tâm tham mình biết rõ mình đang sống bằng tâm sân mình biết đang biết rõ mình đang sống bằng tâm thiện mình đang biết rõ mình biết rõ rằng mình đang sống bằng tâm đố kỵ bụng xỉn tất cả đối với với Phật pháp đều giống nhau miễn là có niệm và tuệ biết rõ cái gì nó đang diễn ra nha cho nên tôi nói hoài toàn bộ cái nội dung của tuệ quán quý vipassana tứ niệm xứ nó chỉ nằm trong có em có hai công phu thôi đó là biết rõ cái hao và cái quát hao là biết rõ mình đang như thế nào biết rõ là mình đang đứng đi nằm ngồi tắm rửa ăn uống nhai nuốt tiểu tiện thì cái đó gọi là biết rõ cái hao còn cái quát là gì biết rõ cái gì nó xuất hiện trong những lúc đó mình đang đi mình đi bằng chánh niệm biết rõ mình đang đi đó là biết cái hào mà lúc đang đi đó, nó nó nảy sinh ra một cái tâm thái bực mình khó chịu thì mình biết rõ ở ờ, đây là tâm sân đây là tâm ganh tị đây là bụng xỉn đó, đó là biết cái what và sẵn ở đây tôi nói luôn có những người không học giáo lý đã làm một chuyện vô cùng tội lỗi nha vô cùng tội lỗi là nghe người ta giảng mà đem cái đầu ngu sững trâu bò của mình đi mình phỉ bán mình chửi bới người ta nha có những người phật tử họ chống chúng tôi họ họ không đồng ý cái chuyện là đi toilet giữ chánh niệm là tu họ không đồng ý chuyện đó họ nói toilet là chỗ bất tịnh ok tôi xin đem tôi xin những cái vị đó đem cái đầu óc của cái, cái trâu bò các vị nó mở dùm tôi cái uh, kinh tứ niệm xứ của trung bộ tứ niệm xứ của trường bộ xem trong đó có nói như vậy hay không ở đây vị tỷ keo chánh niệm tỉnh giác biết rõ khi co tay biết là co tay duỗi tay biết là duỗi tay bước tới biết rõ mình đang bước tới là đứng yên biết rõ là đứng yên tiểu tiện biết rõ đang tiểu tiện đắp y mặc áo biết rõ đang đắp y mặc áo xem dùm trong cái kinh tứ niệm xứ của trường bộ và trung bộ có cái đoạn này hay không không có chịu xem kinh sách nha không chịu xem chẳng hạn như cách đây 18 năm về trước có một lần đó tôi giảng à, về ba cái hạng tu đồ quần đó là cái hạng gọi là nhất chủng dự lưu có nghĩa là chỉ có sanh trở lại một kiếp nữa rồi chính là hán gia gia dự lưu có nghĩa là còn luân hồi từ 2 cho tới 5 2 cho tới 6 2 cho tới 6 kiếp rồi mới niết bàn rồi cái hạn cuối cùng nó gọi là thất sinh dự lưu có nghĩa là à, nói Pali luôn nhất chữ dự lưu là e cấp vi chí sotapati có nghĩa là chỉ quay lại luân hồi một lần nữa thôi rồi chứng là hán cái hạn thứ hai gọi là cô lăng cô lá sotapati có nghĩa là gia gia dự lưu có nghĩa là luân hồi từ kiếp thứ hai cho tới kiếp thứ sáu cái hạng thứ ba gọi là sắp tắt khắc tu paramo sotapati có nghĩa là um, luân hồi tới kiếp thứ bảy mới chín thì trong đó tôi nhớ có một nhân vật 18 năm tôi vẫn còn nhớ họ nói là dự lưu kể có một kể chi có ba chi cho nó mập có nghĩa là họ chê trong kinh đó, là dư à, chê trong kinh là dư các bị tưởng tượng tôi học mới tiểu học tôi thấy các bị học đại số học ba cái mà mà mà mà, mà lượng giác ba cái giải tích tôi nói tôi, tôi nói học nó làm gì cộng trừ nhân chia đủ rồi các vị nghĩ sao các vị nghĩ thì sao tôi nói cộng trừ nhân chia đủ rồi cần gì học ba cái đại số ba cái quá học ba cái vật lý gì cho nó mệt có nghĩa là tại sao tôi đem cái chuyện đó ra đó là chuyện cá nhân nhưng mà tôi cũng muốn nhân dịp này tôi nói luôn đến Phật pháp không có ý thức không có đánh giá đúng mức cái, cái tầm quan trọng của kiến thức giáo lý chúng ta đã vô tình phủ nhận cái tuệ giác của Đức Phật cái gia tài mà để lại cho mình thứ hai không có kiến thức giáo lý lấy cái gì mà học lấy cái gì mà tu ừ. cho nên sẵn đây tôi nói luôn toàn bộ nha, toàn bộ cái cuộc tu của mình nó được đặt trên nền tảng nhận thức của mình nó hai cái nền tảng nền, nền tảng nhận thức nó mới dẫn đến cái nền tảng hành trì nhớ nha ừ, nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng vô cùng quan trọng cái này có cái hành nhận thức nó mới có cái hành trì còn đằng này á, là các vị theo thầy bà nào tôi không biết mà giáo lý thì không chịu học cứ nghe bà chớp bà nhán tuổi trẻ còn khỏe còn ngon lành thì không nói gì cái thứ mà nó là bảy tám chục rồi <coughs> nhớ lại cái tuổi đời bốn năm năm chục năm đi theo đạo bảy chục năm tuổi đời cộng với bốn chục năm tuổi đạo mà không biết gì hết à, chỉ là một người cư sĩ dốt nát lúc đối diện với tuổi già đối diện với bệnh hiu lúc đó mình hối hận cũng quá trẻ rồi trong khi các người biết giáo lý đó ở hoàn cảnh nào đi nữa thì họ cũng vững vàng dù có thầy có bạn hay là phải tu một mình vẫn ok còn mình hồi trẻ mình xung mình theo những ông thầy bà mình chủ trương không học không hành gì hết đó. ăn rồi ngồi giữ cái tâm rỗng rang tờ lơ phất phơ trên trời dưới biển gì đó tuổi trẻ thì ok đến một ngày chồng bỏ vợ nó đá con nó xù rồi vô trong nhà già nằm à, đói rồi lạnh rồi bệnh hoạn rồi cô đơn rồi lúc đó ngồi mới nhớ là tại sao Phật pháp không cứu được mình không phải Phật pháp không cứu được mà tại vì trong đầu mình vốn không có Phật pháp nha tôi nói ra thì ác tôi mà biết nha, những người Phật tử nào mà y chang như tôi nói như vậy tôi có đi ngang nhà già tôi cũng không có thèm ghé vô nữa mà tôi đứng trước nhà, nhà tôi còn cười một cái cái, cái tiếng cười là sung sướng rồi tôi bỏ được đi tôi biết tôi nói này rất là ác nhưng mà tôi muốn nói rằng tôi phải đứng trước nhà già của họ tôi cười để chi để cho mấy người khác họ thấy họ hỏi tại sao sư cười tại sao sư ác như vậy tôi nói bà này bà chính là một vị là bồ tát và thị hiện ừ, cái thân ngu sững để mà răng dạy chúng ta này tôi nói rồi tôi bỏ tôi đi chứ cũng không đặt chân rồi nữa nha và cái bà này cái ông này nè đã thị hiện cái thân ngu sỉnh để mà dạy cho chúng ta về qua buộc bài học giáo lý nè tuổi trẻ không học giáo lý thì biết cái gì nếu mà làm nền tảng hành trì rồi tới hồi về già nó nó ngáp ngáp rồi lúc mà bị biết thân nha lúc mà biết thân và rất là nhiều lần tôi đem chuyện riêng của tôi ra tôi nói à, mà bà con hiểu lầm nó khổ vậy này cái, cái đầu vậy mà kêu uống thuốc rầy chuyển kiếp thì lại không không đủ gan để uống tôi mới đem cái chuyện thật của tôi ra tôi nói ví dụ tôi nói mấy hôm nay tôi bị đau như lắm mà tôi biết tại sao mỗi lần đau tôi rung thì có người nghe như vậy họ nói như tu mà tới giờ còn rung cô nó cô nó ngu sững không người ta nói như vậy là chụp cái chữ đó liền à, là một thứ hai nữa phải thấy cái người rung đó ngồi trước mặt mình quý vị mới, mới rung theo à, tôi nói cho các vị biết đã 50 tuổi rồi bất cứ ai đừng có nói là tôi gầy yếu thiếu sức khỏe quý vị cũng vậy người mà nó 50 tuổi rồi thì toàn bộ cơ thể của các vị nó đang cái giai đoạn xuống dưới xuống đồi tôi cho các vị gì nha các vị có đi đánh tennis có đánh góp mỗi ngày đi nữa nhưng mà không không có chắc ăn đâu cái thứ mà 50 trở đi là nó đang đi xuống đồi nó đau hiu lúc đó nó đang xuống xuống dốc dữ lắm Đấy. và nếu ngay bây giờ 50 60 mà không có lận lưng một số kiến thức căn bản cứ lơ mơ lơ mơ lơ mơ thì tới cái hồi mà nó lăn đùng ra đó không tôi ngồi tôi nhìn tôi thấy mẹ mẹ tôi đi tôi đi đi, ờ, mà, mà, mà người ta mời đi tôi cầu quen đó. tôi đã có tin như ok miếng cơm áo thì đi tôi nhìn mấy người mà nằm ngáp ngáp đó. trong bụng tôi nó nở từng khúc ruột cho mày chết họ đi gặp mình hồi cũng cái bản mặt đó mà cách đây mấy năm mới gặp mình nó nổ nó lên tới nóc luôn con là đệ tử của ngày này ngày kia ngày hộ công ngày giới nghiêm ngày bủ chơi ngày hộ giác tâm linh á mà giáo lý thì chớ hề học một chữ tới bây giờ nó nằm ngấp ngáp nhìn cặp mắt nó thất thần nó vô hồn nó sợ hãi à, thì mình lúc mình nghĩ mình cho mày chết ngày xưa nào cách đây mấy mấy năm mới gặp nó nổ nó nổ banh xác à, bây giờ nó mới thấy nó thấm giáo lý thì không chịu học chỉ được có cái tiếng là đệ tử của cao tăng à, còn cái tiếng là mấy chục năm còn tử kỳ cựu nha tôi biết cách nói của tôi rất là nặng nhưng mà không thể không nói như vậy nha các vị có ra sao đi nữa phải lận lưng kiến thức giáo lý phải lận lưng kiến thức giáo lý để làm cái gì để làm một chuyện thôi để sắp chánh niệm tôi nhắc lại lần nữa học giáo lý căn bản chỉ để làm một chuyện thôi để sống chánh niệm mà chánh niệm là cái gì tôi nhắc lại vô số lần đó là không có quán chiếu gì hết đừng có bài đặt mà sắc ngồi danh ngồi rồi ờ, sắc nằm rồi danh nằm rồi danh muốn ăn rồi sắc đút vô mòm rồi sắc nhai rồi cái danh ờ, thích danh không thích thì tụi lâm làm ơn đừng có mà cái đó là người ta phân tích cho mình nghe thôi chứ mình không có nên lấy đó làm điều rồi đi nhồi vô trong cái, cái hành trì nó sai bét không còn có cái sắc danh đạo này hết cứ học giáo lý à, cứ học giáo lý danh là gì sắc là gì rồi quên quên mất rồi sống chánh niệm thôi làm gì biết nấy làm gì biết nấy thì trong lúc mà làm gì biết nấy nó tự nhiên cái trí tuệ nó có mặt tự nhiên cái trí tuệ có mặt <coughs> tôi ví dụ cho các vị nghe tôi đã chỉ cho các vị biết rõ này cái này là nấm nấm này được này nấm này nấm độc nè cái rau này ăn được nè cái này là rau rau rau độc nè đó, cái này là mắt mèo nè cái này là mắt cỡ nè đấy cái này đó là là là là, là rau dền này đó, cái này ăn được nè cái này mồng tơi nè đó, tôi chỉ các vị cứ học xong xuôi quên mất chỉ việc khi đi rừng á nha các vị đi rừng cẩn thận dùm đừng có nhớ cây cỏ dùm tôi đang nỉ đừng có nhớ ba cái kiến thức mà cây này ăn được nấm này ăn được dẹp dẹp dẹp dẹp dẹp, dẹp, dẹp. tập trung ngó xuống bước chân của mình không cẩn thận nha cái chuyện té nha dưới đây có cái hố nè cẩn thận nha rồi cẩn thận nha cái đó phải rắn không coi kỹ là phải rắn không ok phải rắn rồi ờ, đi tới à, đó là cái khúc cây cứ làm ơn đi đứng đàng hoàng cho tôi thì trong lúc đi như vậy đó khi mà mình đói bụng á nha thì tự nhiên mình sẽ nhìn quanh coi cái gì ăn được thì lúc đó, đó kiến thức mà mấy năm nay của gì học đó cà rau nào ăn được trái nào không ăn được nấm nào ăn được nấm nào không ăn được lúc nào lúc đó lúc đó mình xài nha còn bên đơn khi chưa tới lúc đó <coughs> cứ làm ơn đi cho tôi cứ đi đi cho cẩn thận nha đừng dấp té đừng lọt hố nha à, ờ, đừng đập sình nè dũng nước nha tránh nè rồi rồi có cái cây nó che ngang ngang trái kìa rồi cú xuống cú xuống rồi cú xuống rồi rồi cú, rồi đi qua rồi có dũng sình rồi tránh qua một bên rồi có cục đá tránh luôn bước là nó tự bị bước rồi nhưng mà phải luôn luôn cẩn thận nha làm ơn nhớ dùm một chuyện đi đứng cẩn thận trong rừng thôi đừng có ba cái vụ kiến thức cái cây này nắm kia nó mệt khi cần thì móc nó ra xài xài xong dẹp nó qua một bên đi tiếp đó là kinh nghiệm đi rừng cách đây có uh, ờ, 3 tuần uh, tôi cùng với cái lớp uh, giáo lý Bình Đức làm một cái chuyến gọi là hai kênh đường núi mà các người biết là chỉ có 800 mét 800 mét mà tôi vừa qua khỏi vừa đặt chân xuống tới chân núi tôi quay người là tôi chắp tay tôi khẳng khẳng với sân thằng đời này kiếp này trọng không bao giờ trở lại con đường này nữa các vị có tưởng tượng đằng xa đứng lên nhìn đằng xa kia là có hồ thằng thu nó xanh biết đẹp lộng lẫy vẫn không dám nhìn cái chỗ mà tôi đặt chân đó, nó cái tầm tầm nó khoảng chừng 6 tấc thôi mà bên ngoài của nó là vực đứng ngang trượng phải nói là cái đó mà xuống một phát rồi đó là tôi nói chỉ có đặt nhiệm nó đi trực thăng xuống nó hốt xác chứ đừng không có ai mà xuống mà lụm xác mà được chỉ có đặt nhiệm á tụi SWAT hay là tụi siêu của Mỹ mà nó đi trực thăng nó nhảy dù xuống đó đem sát lên nếu mà tôi lọt dưới đó ngàn triệu thì lúc đó tôi mới thấy là đúng rồi nó y như cái hành trình mình tu mình chỉ nắm một chuyện thôi lúc đó đừng có ngồi ngắm nghe cây cạnh và là nguyên phía sau lưng không nguyên một đám không? nữ già có bệnh có chân tay xích sụi đi cờ lơ vân vân hồi nãy mình đi mình còn ngại tới bây giờ tôi quên mất họ luôn mà giàu cho họ gọi là má ruột của tôi chẳng được tôi cũng phải quên luôn tại vì tôi phải qua được cái đoạn này mới được nó quá nguy hiểm đi nha lúc đó tôi quên hết tôi chỉ nhớ có một chuyện là đừng nhìn ra ngoài kia chỉ tập trung dưới chân mình thôi nha tập trung nha mà cái tay phải bám sát bám mình mình ờ, mình ờ, mình, mình mình, ờ, mình, mình cạnh tông á coi cái gì có thể mà mình mình nắm được ừ và cứ việc nắm và và bước nắm và bước nắm tay nắm mà chân giò dẫm mà đá cụi cỡ mà lớn mà lớn như này dẫm cái nó trượt dẫm nó trượt cái đó mà lọt xuống dưới một cái là chỉ có tụi soát hay tụi siêu mà nó đi được ờ, thằng xuống nó hốt xác rồi mà hốt cái tụi nó còn dựng chén rồi thì đá không mà ừ, nha thì ở đây cái hành giả cũng vậy làm ơn sống chánh niệm vậy làm ơn học giáo lý rồi sống chánh niệm ba cái vụ mà quán chiếu quán mền vậy nó dẹp không có quán ok quý vị hôm nay có thể nghe tôi giảng xong các vị đi tìm mấy cái vị mà cao tăng thấp tăng nghĩa bên đó đi hỏi nha nhưng mà tôi xác định lần nữa tôi đang nói chuyện với bàn dân thiên hạ muôn phương tôi chịu trách nhiệm với cái thông báo với cái tuyên bố của tôi đó là chúng ta chỉ học giáo lý rồi sống chánh niệm các vị hỏi tôi à, kinh nào nói dạ tất cả các kinh đều nói như vậy tôi gợi cho các vị biết nha học giáo lý chính là pháp học còn sống chánh niệm chính là pháp hành đó bây giờ các vị tin chưa ừ, bây giờ phải tin rồi đó tức là chính đức phật ngày cũng dạy giáo pháp ngày chỉ có ba thôi tức là pháp học pháp hành và pháp thành và pháp thành mình đừng có nhắc tới pháp thành tức là lúc đắc rồi không mình chỉ còn có hai chuyện phải làm thôi đó là pháp học pháp hành thì cái pháp học có lẽ học giáo lý đó ừ, học giáo lý học giáo lý để làm cái gì biết rõ cái cấu tạo của mỗi chúng sinh của vô lượng vũ trụ nó chỉ nằm ở trong lục đại đất nước lửa gió hư không và thức hoặc là nó chỉ nằm ở trong năm quẩn sắc thọ tưởng thành thức sắc thọ tưởng là cái gì hành thức là cái gì đó, năm quẩn đấy biết rõ rằng mà vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sanh chỉ gói gọn trong năm quẩn trong 12 xứ tức là sáu nội và sáu ngoại xứ mọi thứ nó chỉ gói gọn trong 18 giới tức là sáu căn sáu cảnh và sáu thức mọi thứ nó chỉ gói gọn trong danh và sắc mọi thứ nó chỉ gói gọn trong nhân và quả mọi thứ chỉ gói gọn trong tam tướng vô thường khổ của con nhà chỉ nhớ chừng đó thôi và học cái đó à, còn cái chuyện mà cõi này cõi kia học sơ sơ cho biết thôi chỉ học đại đại cái là sống nhiều với tâm dụng giới thì sẽ quay trở về cõi dục sống với tâm sắc giới sẽ về cõi sắc sống với tâm vô sắc thì sanh cõi vô sắc trong cõi dục ấy sống với tâm lành thì về với các cõi nhân thiên sống với tâm bất thiện thì về các cái cảnh giới xa đoạn chỉ nhớ căn bản chuyện đó đừng có a mà cõi này sống bao nhiêu cõi kia sống bao nhiêu mình gần chết rồi mình không có thời gian mình nhớ cái đó đâu nha không có cần nhớ không cần nhớ rồi còn nhớ chi ba cái chuyện em và bà quý sa ca có bao nhiêu cháu nội bao nhiêu cháu ngoại rồi cái quan hệ thông gia giữa cư sĩ này với cư sĩ kia ông đó ông giàu lắm mà ông người xứ nào quên người ta bấm sư giảng dẹp dẹp dẹp dẹp, dẹp, dẹp hết không có chỉ còn nhớ bao nhiêu thôi chỉ còn nhớ là cái cấu tạo của vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh gồm cái gì học cái gì mà gọn nhất rồi sống chánh niệm rồi sống chánh niệm làm gì biết nấy làm gì biết nấy rồi thêm nữa ở trong cái cái cái cái cái, cái thân tâm của mình đó, mình biết rõ mà nãy tôi nói gọn thôi nha chứ trong năm quẩn mình phải biết rõ là sắc thọ tưởng hành thì trong cái hành quẩn đó, đó mình phải biết rõ à, cái này là bất thiện nè cái này là thiện nè thiện bất thiện gồm cái gì tham sân si ái mạng kiến nghi bla bla bla bla còn minh thiện là cái gì à, là tính tấn niệm định tuệ nè ha tàm quý rồi trí tuệ cam nhận thiện định học dạ, mấy cái đó thôi tất cả ba cái ngoài ra là gọn được thì gọn nha gọn được thì gọn và cái quan trọng nhất căn bản nhất là quay về sống chánh niệm mà tôi biết nhiều người trong room này nè nghe đơn giản không không có thích nghe cái gì mà nó cụ thể không có thích thích cái về mơ hồ tự nhiên kia đọc chú và di đi ca này ca này ca lăng đế cho mà khoái còn không nữa phải cầu nguyện khấn cứ được này được kia chứ còn cái pháp môn gì mà kỳ cục quá cái pháp môn sức chánh niệm nhưng mà tin tôi đi chỉ có pháp môn chánh niệm thôi làm gì biết đấy cộng với kiến thức giáo lý thì sẽ có một ngày các vị thấy ra nhiều cái điều mà không có kinh sách nào có thể tả một cách chi tiết thì nhớ nha không có kinh sách chỉ nói cho mình biết cái trần đại khái như vậy nha và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần cái con đường mà trong tấm bản đồ nó không giống như con đường ở ngoài thực tế có con đường trong tấm bản đồ nó chỉ là một cái vệt mực ngoằn ngoèo của quỷ thôi còn khi con đường ở ngoài đó thì nó có nhà cửa có cây cối hoa lá chim muôn không nắng gió mây trời tùm lum hết nhưng mà có một điều mình không thể phủ nhận cái tấm bản đồ được phải có tấm bản đồ phải có tấm bản đồ rồi bà con mới có thể đi được con đường mà thực tế ở đây cũng vậy giáo lý là phải học nhưng mà tất cả những cái hướng dẫn trong giáo lý chỉ là cái vật mực ngoằn ngoèo trong tấm bản đồ thôi trong khi đó khi mà mình sống chánh niệm á thì mình là mình đang có mặt trên cái con đường thực tế ở ngoài nha thì lúc bây giờ trong kia hồi mình hồi đó mình học về lý thuyết á chúng nên định nghĩa tham là làm sao ngã mạng là làm sao tật đố bụng xỉn ganh tị là làm sao mình học về lý thuyết nhưng bây giờ mình sống chánh niệm nè đây đi biết là bước đi trong chánh niệm ngồi trong chánh niệm đây ngồi xuống biết rõ đang ngồi xuống như vậy thôi tôi đâu kiểu gì làm gì đâu à, muốn rót nước là biết rót nước bây giờ muốn uống nè biết rõ mình muốn uống nước này làm gì biết đấy cộng với kiến thức giáo lý chỉ về thôi và tôi hãy tôi có nói rồi làm ơn đi đường cẩn thận dùm tôi chỉ vậy thôi cái cẩn thận đây là chính niệm à, leo núi cẩn thận đi rừng cẩn thận men men theo cái mép vực cẩn thận đừng có đem kiến thức gì ra tự nhiên cái chỗ nào nó cần tự nhiên nó lòi ra tin tôi đi chỗ nào cần á tự nhiên kiến thức nó dằn ra còn chỗ nào không cần á thì tự nhiên kiến thức nó, nó ẩn vô nó nó nó nó nó, nó khuất à, lúc mình chỉ sống chánh niệm thôi cái nào cần tự nhiên cái kiến thức giáo lý nó trào ra cho mình xài xài xong rồi mình rút trở vô nhớ như vậy nhớ à, cho nên tôi nhắc lại một lần nữa đó là chính chỉ có 10 phần trăm đời sống của chúng ta là những gì xảy ra cho mình mà 90 phần trăm chính là phản ứng tâm lý của chúng ta bắt đầu tôi nói hơi hơi sâu một chút toàn bộ cái mắt tai mũi lưỡi của quý vị nha đều là do cái đó đều là do cái cái tiền nghiệp quá khứ tạo ra cái tấm thân này là do tiền nghiệp quá khứ tạo ra những cái chuyện vui buồn hên xui may rủi mà nó xảy đến cho mình kiếp này cũng đều là cái quả thiện ác của đời trước đây cái vấn đề chỗ đó là mình đón nhận cái quả thiện ác nó ra làm sao cái người không biết Phật pháp nó chia ra mấy hạng sau đây hạng thứ nhất nó chỉ biết có thích ghét buồn vui ngoài ra bất kể thiện ác rồi cái hạng thứ hai là nó biết quan tâm nó thiện ác nhưng mục đích cũng là trốn khổ tìm vui cái hạng thứ ba nó chán cả cái cái cái chuyện mà thích ghét buồn vui nhưng mà nó vẫn tiếp tục sống thiện để mai sau chứng thành không còn thiện ác buồn vui nữa đấy nhớ cái đó và nên tôi nhắc lại cái đời sống của mình nó chỉ là cái sự ghép nối của nhân quả thôi quả cũ và nhân mới thì chúng có gì trơn nha đời sống của mình chỉ là sự ghép nối của quả cũ và nhân mới quả cũ là cái gì đó chính là hình hài này đời sống này đó là quả cũ còn cái nhân mới là cái gì đó chính là phản ứng tâm lý của chúng ta trước những cái quả cũ đó thí dụ như tôi gặp được một người mà tôi thích cái phản ứng tâm lý của tôi trước họ nó ra sao cái đó là nhân mới nhân nó nhân thiện hay nhân bất thiện đó là chuyện có mình tôi biết rồi nha ừ. người đó vật đó cảnh đó đều là do nghiệp cũ nó dẫn đến cho tôi nhưng mà cái nghiệp mới cái nhân mới của tôi là cái gì đó là phản ứng tâm lý của tôi ngay bây giờ nè đó ngay bây giờ cái chuyện mà người ta chửi tôi đó là cái quả cũ của tôi nhưng mà cái phản ứng tâm lý của tôi ngay bây giờ nó là nhân mới cái quả cũ mình tránh không được Phật còn tránh không được nói gì mình nhưng mà cái nhân mới lại khác à. Phật vẫn chịu cái quả cũ nhưng mà Phật không có tạo cái nhân mới dĩ nhiên ngài là vị a la hán thì ngài, là vượt khỏi cái thiện ác rồi bây giờ mình nói mình tuy mình không thể nào tuyệt đối tránh được cái chuyện gọi là gieo nghiệp mới nhưng mà ít ra ít ra mình làm được hai chuyện một là gieo nhân thiện hai là giảm cái nhân ác giảm giảm bằng cách nào thì trong rừng thế nào cũng có người biểu môi nói ổng còn phàm trớt mà là ổng làm sao mà giảm được chứ được tôi nói các vị kinh nghiệm của tôi nha kinh nghiệm của tôi người nào vật nào mà nghĩ tới họ nghĩ tới vật đó người nào vật nào mà mình nghĩ tới mà lòng mình thấy phiền tôi ừ, hạn chế em nghĩ vậy chứ tôi không hề nói rằng tôi không có tiền não không bao giờ ngu sự nói như vậy tôi cũng không nói rằng các vị phải đương đầu nhìn thẳng vào phiền não tôi không có số giải vậy mà tôi chỉ nhắc các vị thôi chính trong kinh đức Phật này dạy mình à, nếu trừ không được thì nên tránh trong thất trong tứ chánh cần à, tứ cần có cái đó nha rồi phiền não mình có nhiều cách hoặc trừ là hoặc tránh nếu mình trừ không nổi nó trồi lên mình chịu nổi thôi mình tránh trước ừ, tránh trước nhiều lần tôi nói đối với bất thiện pháp đối với cái chuyện bậy bạ tội lỗi mình không có đến mình chưa có ly dị được thì cũng nên ly thân còn đối với cái thiện pháp mình chưa đính hôn mình chưa có kết hôn thì cũng nên đính hôn ở chỗ đó có nghĩa là sao là nghĩa là nhiều khi nó mình trừ không nổi thì mình nên tránh từ xa nó cũng đỡ đấy tránh từ xa khi mà mình đối diện với sáu trần sắc thinh cái vị xúc đấy mà mình gọi là, là có niệm có trí à, thì mình làm được hai chuyện một là mình đối diện với cái cái nghiệp xấu bằng chánh niệm bằng trí tuệ có nghĩa là nhận quả xấu mà bằng cách là gieo cái nhân mới nhân tốt còn hai là nếu mình không có gieo được nhân tốt mình cũng hạn chế được cái nhân xấu là sao là không có để mình phải gọi là nặng lòng với nó quá lâu quá nhiều đấy tôi có một vài người quen mà hồi đầu tôi thương tôi nói nhẹ riết rồi tôi chửi họ luôn chứ bây giờ tôi đối với cái hẹn đó mình nói chửi thì nó hơi nặng quá mà mình nói là tôi giảng bằng cách là tôi phan ra mặt họ họ cứ ăn rồi đó là họ cứ đọc ba cái tin nhắn đọc ba cái facebook rồi messenger rồi email rồi họ phiền không hồi đầu tôi cũng còn nói nhẹ nhẹ riết tôi nói biết đó là phân mà tại sao cứ tống vô mồm của mình làm cái gì tôi chịu hết nổi tôi phải nói nặng như này tôi nó đã biết đó là phân mà tại sao cái giọng vô mồm của mình tại sao biết đó là phân mình cứ ấp cái mặt vô đó mình ngửi hả mình biết nó phiền mình biết nó phiền hả? mình biết nó phiền thì đừng có mà rớt trên đời này nên nhớ lời của tôi trên đời này chỉ có bốn thứ trên đời này chỉ có bốn thứ mà mình không nghĩ tới nó thì nó vẫn có ngoài bốn thứ này ra ta không nghĩ tới nó thì nó không có mà vô lượng vũ trụ nó chỉ có bốn thứ thôi thì đơn giản quá một là bệnh hoạn mình không nghĩ tới nó nó vẫn có thù án mình không nghĩ tới nó thì có cái người thù mình thứ ba là pháp luật đó mình không nghĩ tới nhưng mà mình đã làm những bậy bạ thì pháp luật cũng cũng các ờ, ờ, tòa cũng gửi tới thứ tư là nợ mình không nghĩ tới nó thì nợ cũng có thật như vậy thì bệnh nợ thù oán và pháp luật chỉ trừ ra bốn cái này ngoài bốn cái này ra làm ơn dẹp hết không có cần bận tâm đến bất cứ cái gì Đấy. có nghĩa là ngoài bốn thứ này ra tất cả còn lại mình không nghĩ đến nó thì nó không có dầu đó là lợi danh là tình cảm là uy tín là quyền lực không có các vị không tin các vị ngồi tưởng tượng dùm tôi nha các vị hình dung đi các vị ngồi trên xe bus ngồi trên xe lửa ngồi trên máy bay các vị đi shopping không xe lửa máy bay à, shopping à, xe bus bên cạnh các vị có biết bao nhiêu người chỉ cần các vị không có lo để ý với họ không các vị cứ tập trung vô cái phone hoặc là các vị cứ lo nói chuyện với người trước mặt và các đầu các vị nghĩ đến một cái chuyện gì khác đó thì bao nhiêu người ngồi bên mình mình đâu có biết và lúc bây giờ đó những người đó giàu họ ngồi bên cạnh mình hay là cách mình ngàn dặm nó giống nhau quý vị à giống nhau lắm đi trang à. trong khi đó một người cách mình một đại dương mà lòng cứ nghĩ tới họ hoài thì họ giống như ở bên cạnh mình vậy trong khi đó cái người láng giềng cách mình một cái dậu rào một cái phân thưa thôi à, một cái rào tre rào trúc mà nếu mà mình mấy năm trời mình không có tiếp xúc họ đó không thì coi như họ sống chết mình đâu có hay điều đó cho thấy rằng đó là ông ông ông Pascal đã nói rằng tôi suy tư tức là tôi tồn tại ở trong Phật pháp mình còn thêm một cái nữa đó là tôi được nhắc tới cũng là cách tôi được tồn tại và tôi nghĩ đến cái gì thì cái đó nó tồn tại nó nhiều câu lắm nghe không ông Pascal thì ông nói là tôi suy tư tức là tôi tồn tại còn mình thì mình nhiều câu lắm mình nghĩ tới cái gì thì cái đó tồn tại hoặc là mình còn được nhớ tới có nghĩa là mình cũng được tồn tại nhiều cách nói tùy trường hợp mà xài câu nào nhưng mà cái ở đây tôi muốn nói cái câu này đó là ta nghĩ tới nó thì nó mới tồn tại à ví dụ như cũng như một cái tác một cái tác mà nếu mà đó là đứa con của mình nó, nó giỡn mình nó nắm tóc nó kéo tóc mình rồi nó tác mình mình không có mình không có bỏ bụng lúc mình vẫn nghe phone bình thường hả mình đau mình nắm tay mình kéo ra rồi xong vẫn nghe mình dịnh nó lại cái mình vẫn nghe phone bình thường rồi sau đó là mình quên luôn là con mình nó mới nắm tóc mình nó mới tác mình đúng không mình quên mất trong khi đó mình là một người đàn bà mình đang đi ra đường mà nhiên có một con nhỏ nào đó nó nhào nó, nó nắm tóc mình nó tác mình nó nói mình giật chồng đó là mình về mình nhớ suốt đời đúng không quý vị cũng nắm tóc cũng là tác à, nhưng mà có cái mình nhớ hoài là vì sao vì mình mình mình mình mình mình mình cột cái tâm mình vào trong đó mình muốn giữ nó lại mình có lưu ý mình có quan tâm đó thì nó còn đó còn nếu mình không quan tâm mình không lưu ý thì nó mất nhớ nha cho nên nên nhớ cái này đó là cái cái cái chuyện mà nói rằng tu hành là đoạn từ phiền não chuyện đó trên trời tôi không dám nói nhưng mà tôi dám nói cái này tránh tránh rất tốt tránh hạn chế tránh đi hạn chế bớt cái chuyện gặp gỡ những người mà chỉ làm phiền mình tránh nghe tránh nghe những cái làm phiền mình tránh nhìn những cái làm phiền mình tránh ngửi những cái làm phiền mình tránh nghĩ đến những cái mà nó làm phiền mình rất là quan trọng tránh chỉ còn ai đó tu là đoạn trừ viền não rồi tôi chữ được tôi ghét mà tôi thụ chữ đoạn trừ không chữ nó mơ hồ chữ ba ba xạo nha cái chữ mà thật nhất là tránh ở trong cái giáo lý duyên khởi đó, có cái vô minh duyên hành hành duyên thức thứ kia danh sắc do vô minh trong bốn đế mới tạo ra các nghiệp thiện ác do các nghiệp thiện ác mới có các tâm đầu thai do các có các tâm đầu thai nên ta mới có sáu căn do có sáu căn nên ta mới có sáu xúc sáu thọ rất là quan trọng rất là nhiều người không hiểu chỗ này cái an rồi cứ nói là nguy hiểm nhất là do vô minh vô minh tạo ra các nghiệp thiện ác rồi sáu ái là cái như là dẫn đến chuyện đầu tha ba cõi sáu đường luôn ngũ thú lục đạo rồi tứ thủ rồi tôi nói ôi họ cứ nhắm ba cái phiền não không họ quên một chuyện rất là quan trọng đó là từng cái mắt xích ở trong duyên khởi chẳng hạn như tôi lấy cái mắt xích sáu xúc sáu xúc mình nãy mới nói tu là là tránh thì ở đây cái xúc nó quan trọng lắm tại sao mà mình phải chuyển giới là tại vì giữ giới là nó hạn chế cho mình những tiếp xúc không cần thiết những tiếp xúc không cần thiết ví dụ như các bạn trai sau 12 giờ là mình không có tiếp xúc với thực phẩm mà nếu cần mình cũng hạn chế không có tiếp xúc với nhà bếp không có tiếp mình không ăn đã đành rồi mình cũng hạn chế cái chuyện xào nấu nướng xuống bếp bầm bầm sặc sặc ví dụ như vậy hạn chế mình mình cắt với cái chuyện nghe nhạc sử dụng ờ, ờ, thưởng thức ca vũ nhạc kịch không sử dụng các gọi là hương liệu phấn son mỹ phẩm nữ trang hạn chế không sử dụng giường cao chiếu rộng để hưởng thụ đó. tại sao vậy vì xúc tu đây là tu xúc đó là hạn chế ngay khi mà mình hạn chế cái chuyện tiếp xúc của sáu căn đó với sáu tầng thì ngay cái chuyện hạn chế là đã là tu rồi còn đừng có nói với tôi tu là diệt trừ phiền não là đoạn trừ phiền não là nó dốc tôi không có tính cái đó nhưng mà tránh thì tôi tin tránh từ xa ừ, tránh từ xa còn cái chuyện đoạn trừ đó tại sao tôi nói dốc là bởi vì cái chuyện đó nó có đâu phải không nhưng mà nói với cái bậc thượng thừa kìa thì biết đây là tâm sân thì tâm sân liền biến mất biết là đây là tâm tham đây là tâm tham liền biến mất đây là vô tam đây là vô quý biết xong là vô tam vô quý liền biến mất đây là hôn trầm thị miên biết xong là biến mất cái đó là cao siêu lắm cái chuyện đầu tiên có thể là mình tránh trước tránh hạn chế tránh bớt hạn chế bớt đấy những cái thấy nào mà nó làm cho mình có phiền não những cái thấy mà nó làm cho mình thích những cái thấy nào nó làm cho mình bực những cái nghe nào mà nó làm cho mình thích những cái nghe nào làm cho mình bực đấy những tiếp xúc nào mà nó làm cho mình thấy thích những tiếp xúc nào làm cho mình thấy bất mãn tất cả những cái tiếp xúc đó mình phải hạn chế tối đa cho nó còn ở mức tối thiểu nhớ nha ừ. nhớ cái đó nhớ cái đó rất là quan trọng thì tôi nhắc lại cái bài giảng trưa nay của tôi là cái gì nó chỉ có hai điều thôi nên làm và không nên làm đó. vì sao là vì toàn bộ đời sống của chúng ta nó chỉ là hạnh phúc và đau khổ mà hạnh phúc đó là đến từ cái hai cái nguồn có và không có cái gì đó và đau khổ cũng đến từ hai cái nguồn có và không có cái gì đó cho nên cái chuyện tu hành nó cũng gom gọn còn có hai điều thôi tức là nên và không nên làm cái gì đó có những chính cái cái phản ứng tâm lý của chúng ta mà cái cảnh tượng nó làm cho chúng ta trở nên đau khổ hay là an lạc và cái an lạc đây tôi cũng phải nói thêm an lạc nó có nhiều cấp này cấp nó có nó có ba trường hợp an lạc nếu mà tôi là quý vị là tôi đã móc cái viết ra tôi ghi còn không nữa tôi cắn tay tôi lấy máu tôi ghi xuống mặt bàn liền bây giờ ba thứ hạnh phúc nha sẽ quên phải nhớ cái này cái hạnh phúc thứ nhất là cái dây là tránh được cái mình ghét đó là một thứ hạnh phúc Đấy, cái hạnh phúc thứ hai có được cái mình muốn nha hạnh phúc nó có, có ba bây giờ cái thứ nhất là gì là tránh được cái mình ghét đó là một thứ hạnh phúc Đấy, và cái hạnh phúc thứ hai là có được cái mình muốn nhưng cái hạnh phúc thứ ba này nè nó chính là cái thứ hạnh phúc mà tôi đặc biệt hướng tới và thiết tha kêu gọi bà con đồng rừng nên quan tâm lưu ý hạnh phúc thứ ba là quan trọng mà muốn nói tới hạnh phúc thứ ba thì mình phải ôm lại hạnh phúc trước hạnh phúc thứ nhất là hạnh phúc vì tránh được cái mình ghét cái hạnh phúc thứ hai là có được cái mình muốn và cái hạnh phúc thứ ba là gì là không còn thích không còn ghét nữa có một ngày mà con sẽ tin cái điều này là sự thật đấy còn có cái cái để thích mà lỡ không có được cái đó là đau khổ còn có cái để mình ghét thì khi không tránh được cái ghét là mình bị đau khổ khổ vậy nha hạnh phúc và đau khổ nó làm đứa này là con đứa kia nó là đứa, đứa này là con đứa kia đây cái hạnh phúc đó là mẹ của đau khổ mà mà, mà đau khổ nó là lại là mẹ của hạnh phúc nãy tôi nói rồi hạnh phúc nó đến từ cái gì một là tránh được cái mình ghét không mà không tránh được thì sao khổ rồi hạnh phúc thứ hai là gì là có được cái mình muốn nhưng mà nếu không có được thì sao khổ như vậy cái hạnh phúc thứ ba mới là hạnh phúc của các người hiền trí hiền giả bởi vì hai hạnh phúc đầu nó rất là mong manh có được cái mình thích là hạnh phúc mà lỡ không có được thì sao khổ né được cái mình ghét là hạnh phúc lỡ né được thì sao khổ chỉ có cái thứ ba là hạnh phúc thứ ba là hạnh phúc thứ thiệt hạnh phúc thứ ba là không bao giờ sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng nó không bao giờ bị mất là vì sao vì nó nằm ngoài thích và ghét đấy sẽ có một ngày các vị thấy rằng không còn ai để mình thương ghét không có cái gì để mình thích và không thích mình không cần tìm tới cái gì nữa hết nhưng nhớ một điều nó có một cái lằn ranh rất nhỏ và rất mỏng bằng một phần ngàn cái micron đó là gì nhiều người thấy rằng mình không thích gì hết họ tưởng là họ đã tu sai ngay lúc đó họ tạm thời họ chưa có nghĩ ra cái họ ghét họ tạm thời họ chưa nghĩ ra cái họ thích họ tưởng là họ đã được làm đúng cái điều mà trong kinh nói chỉ cần một lát nữa gặp một cái chuyện gì đó mà nó làm cho họ ghét làm cho họ thích thì họ mới biết họ vẫn còn phạm nguyên con nha cho nên lý do tại sao chúng ta học giáo lý đó là học để để biết rõ rằng ừ, về mặt lý thuyết thôi nha thật sự mình còn là phàm phiền não của mình nó còn nguyên khối là mình không có mà đừng có chạy trốn đâu hết đừng có nghĩ rằng mình mình tử mình là thấm không có đâu nha chẳng qua là ngay lúc này à, cái phiền não đó nó chưa có đủ cái điều kiện chưa đúng cái môi trường chưa đúng cái bối cảnh chưa đúng đối tượng thì nó không có xì ra cho nên tôi mới tại sao tôi mở ngoặt tôi nói thêm cái điểm này là bởi vì tôi đang giảng là ba thứ hạnh phúc hạnh phúc thứ nhất đó là né được cái mình ghét mở một đơn ném được khổ cái hạnh phúc thứ hai có được cái mình thích là hạnh phúc mở hoặc đơn không có được cái đó là khổ à, riêng cái, cái hạnh phúc thứ ba không cần một đơn cái hạnh phúc thứ ba là hạnh phúc không cần hoặc đơn nha hạnh phúc ba không hoặc đơn hạnh phúc thứ ba là gì là một ngày nào đó mình thấy là rằng mình thật sự mình không có cái người nào để mình người hay là vật hay là cảnh nào để mình thích hay là ghét một cách đặc biệt Ờ, nhưng mà như vậy đúng chưa chưa đúng phải mình phải hiểu tại sao mình không còn thích ghét là vì mình hiểu mình hiểu do có hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất bây giờ không mất chiều nay mất chiều nay không mất thì khuya nay buổi sáng mai nó mất phải luôn luôn nhớ như vậy thì khi hiểu như vậy mà có được lòng bình thản không thích ghét đặc biệt cái gì hết cái đó đó mà là hạnh phúc cái hạnh phúc của cái người mà không màng tới cái chuyện yeah. Dạ không màng tới hạnh phúc thì đó là hạnh phúc thứ thiệt. cái hạnh phúc của người mà không màng tới đau khổ thì hạnh phúc đó là hạnh phúc thứ thiệt. cái hạnh phúc của cái người mà không màng tới giọt lệ và nụ cười hạnh phúc này nó mới là thật sự là hạnh phúc bởi vì cái cái đời này nó lúc nào nó cũng cự được hết trơn nha còn cái thứ mà nó còn trốn khổ tìm vui cái thứ mà nó còn tìm đấy cái cái nó thích nó còn có ý chạy trốn cái nó ghét vô hạnh phúc bất bền lắm bởi vì chỉ cần nó không trốn cái ngày nào đó nó không trốn được cái nó ghét thì nó khổ cái nó ghét là cái gì người nè cảnh nè vật mà các vị biết đời sống mình cái gì cái đồ mình ghét nó nhiều lắm như cả cái râm cái râm này nếu gì đấy đi có vị đâu có chọc ghẻ tôi mà nói giờ tôi tôi nổi nổi nổi đi mấy lần nữa là tôi nghĩ cái những cái mặt bư mà mình nói nó không có hiểu mà nó còn nó lắc đầu nó trề mau rồi nó ghi âm nó cắt khúc gì nó chỉnh sửa què hoặc đặc quyền nó, nó gửi cái này nó gửi cái kia nó nói ổng nói thế này ổng nói thế này cái mặt ổng đâu có tu làm gì mà bây giờ ổng ra cũng giảng thì cái mình nghe tôi nghĩ mấy cái bản mặt là tôi đã còn nổi sùng đó rồi Đấy. nhưng mà tôi cũng tôi nghĩ đến một chuyện khác và đó là chính là lý do tôi có mặt trong buổi giảng này trường này đó là có những người họ chưa được nghe Phật pháp cái Phật pháp đó với họ nó là một cái gì đó mẫu là mơ hồ hay là tật quyền một cái thứ Phật pháp thuần tí tính ngưỡng niềm tin cuồng, cuồng tính mù quáng mà cái đầu họ thực ra họ có thể tiếp nhận một thứ Phật pháp tinh khôi uy nguyên thông tuệ mà bây giờ họ không được nghe đó thì uổng cho họ cách này mấy hôm ờ, tôi uh, có biết được một vài người họ đã lặng lẽ âm thầm ừ, nghe ờ, các cái pháp thoại từ lâu và họ rút ra được một vài cái mà tôi chứng minh những mình ở chỗ là những cái đó mình nó phớt qua nhưng không ngờ nó đã giúp cho họ thì trưa nay cũng vì cái tấm tình nghĩ đến họ những nghĩ, nghĩ đến những người đó mà tôi tiếp tục rút ruột để mà ờ, phơi gan để mà tôi tôi chia sẻ những điều mà tôi cho là là cái điểm tâm đắc của tôi còn có vị cứ nghĩ sao để mặt sát ok cái cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói trong cái bài giảng trưa nay đó là làm ơn làm gọn lại cái nội dung giáo lý để mình có thể dễ nhớ và dễ làm hơn Đã. còn các vị có muốn, các vị có thể rơi vào hai trường đoan sau đây một là tu không cần học gì hết cái này tôi cũng không có ý kiến cái thứ hai cho rằng là phải trở thành học giả thì tôi không có ý kiến này tôi ý kiến tôi chỉ đi ở kẻ giữa thôi tôi chỉ thiết tha trưa nay đặc biệt trưa nay đặc biệt trưa nay tôi thiết tha nhắm tới những người mà họ đang cần có cái gì đó rất là căn bản là bỏ túi xài liền bây giờ sau khi cái màn hình này đóng lại tắt đi thì họ có cái họ xài liền họ sẽ có được một cái định nghĩa rất là ngắn gọn về cái hạnh phúc và đau khổ theo tinh thần Phật pháp họ có một định nghĩa rất là ngắn gọn về ba tạng hồi nãy tôi đã nói rồi họ có một định nghĩa rất là ngắn gọn về cái hành trình nhận thức và tu chính nhận thức cái con cái hành trình hành trì cái nhận cái quan điểm hành trì vâng quan điểm nhận thức của người phật tử cần có phải như thế nào thì đó chính là cái điều mà tôi đặc biệt nhắm tới đặc biệt lưu ý trong cái bài giảng trưa nay tôi nhắc lại một ý nữa mà tôi cũng vừa, tôi cũng vừa nói trong đầu bài giảng đó là bất cứ nơi nào cũng đều có thể là đạo tràng cho chúng ta hết quý vị trước đây chúng ta chỉ biết trốn khổ tìm vui hoặc là chúng ta khá hơn một chút chúng ta cứ đi tự mình có những cái là những cái giá trị mặc định đây là chỗ để tu nè đây là chỗ phải để tu nhưng mà kể từ hôm nay với những định nghĩa mà tôi vừa cung cấp cho quý vị quý vị thấy một điều đó là nơi nào mình cũng có thể tu được mình tu được ngay trong cái mình thích ừ, mình tu được ngay trong cái mình ghét mình tu được ngay trong lúc mình quan sát cái thiện của mình mình tu được ngay trong lúc mình quan sát cái bất thiện của mình này các vị đứng trong cái phòng fitness fitness room các vị tự mình xoa bóp cái cơ bắp của mình nó bị bắp đây này nó, nó nở này cái này nó cứng này đó đó cũng là một cách hoặc là cũng đúng là cũng là một cách để kể để gọi là bảo vệ sức khỏe nhưng mà các vị quan sát biết rằng à, các vị đi thử máu à, các vị đi thử đường à, các vị đi đo máu đo tăng xong cũng là một cách để giữ sức khỏe làm cho mình có cơ bắp cũng là một cách giữ mình có sức khỏe mà theo dõi những cái mặt xấu của thân xác cũng là cái cách giữ gìn sức khỏe chứ mình đi ăn là mình cứ soi nắng cái cơ bắp của mình thì mà mình quên đi thử máu không được à, phải có được thử máu như vậy thì tu hành là gì tu hành là mình quan sát cái cơ bắp thiện pháp của mình đó cũng là tu mình biết ở ờ, đây là chánh niệm này cái này là trí tuệ nhưng mà bên cạnh đó mình cũng phải phát hiện luôn cả những cái mặt trái của mình đó cũng là tu biết đây là bụng xỉn nè cái này là bụng xỉn nè đó cái này là bụng xỉn nè cái này là ganh tị nè cái này là nhỏ mọn nè đó cái này là tâm tham này cái này là tâm sân hận này cái này là oán hận này cái này là tiểu tâm biết rõ biết biết biết rõ thì đó cũng là tu nha nhìn à, giống như một cái người làm giường vậy họ họ chăm sóc một lúa hoa cũng là làm giường mà họ đi kiếm mấy cái bụi cỏ gai mà tào lao để họ nhổ nó cũng là làm vườn nha chỉ còn nếu nó làm vườn tôi chỉ biết trồng bông thôi là biết cái thằng đó là một thằng ba xạo hay là thằng thằng tâm thần không ai đi làm giường nói câu ngu vậy đó. nói là tôi chỉ tập trung mấy cái bụi bông thôi chứ cỏ dại tôi không để ý. sai làm giường là làm cả hai chuyện luôn đối với cái gì cần vung sới thì ta vung sới cái gì cần bỏ đi thì ta, ta bỏ đi tôi đã nói không biết bao nhiêu ngàn triệu lần tôi nói muốn làm đẹp một căn nhà muốn làm đẹp một cái gương mặt chúng ta chỉ có hai việc thôi đó là thêm và bớt nha tức là muốn làm đẹp một căn nhà đó có nhiều người họ có còn có khuynh hướng làm thêm à, mà, mà tranh ảnh ờ, rồi à, ghi ba cái đồ ghi lưu niệm ba cái tượng thạch cao tượng gỗ tượng đá tượng đồng tượng sắt cái đem về chất đầy lên hết đó cũng là một kiểu làm đẹp làm đẹp bằng cách là chất vô nếu có người họ là làm đẹp bằng cách là lấy ra có nghĩa là họ thấy trong phòng họ cái nhà họ có cái gì nó dư là họ bèn lấy nó ra thì tùy tùy quý vị thôi nha tùy quý vị quý vị thuộc về cái nhóm nào thích ờ, thích làm đẹp nhà cửa bằng cách thêm hay bớt tùy nhưng mà gom gọn lại thì trong cái hoàng vũ này à, thì dầu làm đẹp cơ thể làm đẹp nhan sắc hay là làm đẹp nhà cửa phòng ốc chỉ có hai thôi thêm mà bớt thêm cái gì cần thêm mà bớt đi cái gì nên bớt đó chính là cái cách làm đẹp một căn nhà làm đẹp một cái cơ thể đấy à, thì nội tâm tu hành cũng vậy cũng chỉ có hai việc đó thôi có nghĩa là cái gì cần bỏ bớt thì bỏ nhưng mà nhớ cái này quan trọng trong cái, cái chuyện làm đẹp vật chất á, thì mình lấy ra cũng là một cách mà mình bỏ vào cũng là một cách để làm đẹp nhớ nha à, mình thấy rõ ràng cái cách bỏ ra và lấy vào đó là hai việc hoàn toàn khác khác nhau nhưng mà trong việc tu hành nó lại khác tu hành chúng ta chỉ làm một việc thôi một việc thôi chỉ cần mình tập trung vào cái bất thiện mình tập trung mình quan sát cái bất thiện của mình thì ngay cái lúc tập trung đó đó là thiện đó quý vị nhớ nha cái này nhớ cái này quan trọng lắm nha ừ. tôi nhắc lại trong cái đời sống vật chất trong thế giới vật chất thêm nó là một cái chuyện riêng mà bớt nó là một chuyện riêng nhưng mà ở trong cái cái cái cái cái pháp môn tu hành thì chúng ta chỉ làm một việc là nó có cả hai cái chuyên tâm chánh niệm biết cái gì đang có mặt chỉ một cái đó thôi biết rõ đây là tâm tham thì ngay cái trong cái biết rõ đó, đó mà nó là thiện biết rõ đây là thiện biết rõ đây là niềm tin đây là trí tuệ đó là thiện là đã thành rồi tức là cái tâm biết và cái đối tượng được biết đều là thiện là đó đây đó dễ hiểu rồi nhưng mà đằng này mình biết rõ đây là tâm tham đây là tâm ganh tị đây là tâm bụng xỉn thì cái đối tượng lúc bây giờ nó là bất thiện đúng nhưng mà cái tâm mà biết nó lại là tâm thiện nha nhớ cái này nha nhớ chỉ cần làm một việc thôi tôi nhớ tôi có câu chuyện mà tôi kể hoài đó mà tôi kể tôi nhục là hai ông cháu làm nghề siết cái vị nhớ không còn nhớ chuyện không hai cháu làm nghề siết thì nhiều năm qua ông người ông còn khỏe lắm không nói gì nhưng bây giờ người ông mấy năm nay ông yếu siết bằng cách nào hay thì ông cháu không biết khỉ gì đâu cứ siết bằng cách là cây tre thiệt là dài cái họ bôi dầu lên đó họ bôi dầu lên cây tre đó thì một người ôm giữ cái tre là người kia leo leo leo leo leo leo, leo, leo. thì thông thường người ta đi đến cái làng nào đó thì người ta hay biết ông cháu có cái nghề đó họ hay thưởng họ treo cái món tiền lên trên đầu của, của cái, cái, cái, cái, cái, cái tre đó, đó cái chóp nhọn của cái tre đó chóp cái chóp chóp chóp cái tre đó mà treo lên xong rồi họ họ cho mình biết là giá trị trong đó là bao nhiêu thì họ nói nếu mình leo lên được cây cây đó mình lấy thì coi như phần của mình đó thì hai cháu xong bằng nghề đó thì suốt nhiều năm trời đó đến một cái ngày kia đứa cháu bữa đó nó ôm cho ông già leo ôm cho ông nội leo nó ôm cái cây tre này cho ông nội leo mà nó thấy ông nội sao kỳ bây giờ yếu quá nó mới hỏi ông ơi ông được không ông được ông ơi ông được không ông à. thì người ông trả lời một câu rất là Phật pháp người ông nói thế này cháu hãy làm tròn cái chuyện của cháu thôi chứ bây giờ mà cháu ôm ờ, ở dưới mà cháu nghĩ tới ông là ông té lòi bản họng nha cháu cứ lo cháu ôm cái cái gốc tre cho nó chắc đi không đó, thì nếu có bề gì mà ông thấy không xong thì ông cứ ôm ông tuột xuống lòng không chết còn cháu mà cháu ôm mà cháu ôm chú không giữ chặt cái này nó mà cháu làm sao mà nó bật cái gốc ra nó mà ông cách mặt đất mà 10 mét mà ông điện xuống là ông thấy mù đậu luôn nha ừ. cho nên ông nói câu rất là pháp cháu lo cái chuyện của cháu đi phần ngoài ra để, để nội tính không rồi ở đây cũng vậy cứ quan sát nó cái gì cái gì đừng có lo là tính niệm tạm quý dẹp dẹp dẹp dẹp, dẹp. cứ là nhìn có cái gì nó đang xảy ra thôi thì ngay từ lúc mà anh quan sát nó cái gì đang xảy ra lúc đó là có hết tất cả gọi là vạn đức vạn hành có nghĩa là muôn đức trong trời đất đều có hết trong lúc đó cứ sống chánh niệm mà nhiều người trong râm này nó u mê nó không có tin nó nghĩ có chánh niệm có gì đâu học theo trong cả thì đàm tâm sở nó chỉ là tâm sở niệm thôi nhưng mà họ ngu nó không hiểu rồi niệm là gốc tất cả gọi là sắp bách chứ ca mà chính cái phần thầy xài sắp bách ca niệm là là là cái pháp đặc biệt hữu dụng trong mọi tình huống cho mọi thiện pháp niệm là, là cái nền à, cứ làm gì biết nấy à, ăn uống nhai nuốt nói cười à, tiêu tiểu rửa mặt đánh răng ăn uống nhai nuốt từng việc làm cầm lên để xuống mở vặn là, là điều điều bằng chánh niệm hết trên cái nền tảng đó thì muôn hạnh nó đổ về hãy tin đi nhưng mà phải có kiến thức giáo lý nha phải có kiến thức giáo lý phải có kiến thức giáo lý thì sống chánh niệm muôn hạnh nó tự động nó đổ về lúc nào mà cái tự tâm nó nó nó nó, nó ra được tự nhiên nó ra liền mà trí tuệ nó ra được nó ra liền mà thiền định nó có được nó ra liền yên tâm phải là chánh niệm cái đặc điểm của cái vị thánh là gì là luôn chánh niệm cái đặc điểm của phạm vu là thường xuyên phát niệm có người hỏi đức phật làm sao để trở thành một vị a la hán để phật dạy sống trong niệm xứ họ hỏi tiếp khi một vị đã đắc a la hán rồi thì cái đời sống vị đó sẽ ra sao ngày tiếp tục ngài dạy rằng vẫn là sống trong niệm xứ ngày xưa ta còn phàm ta sống trong niệm xứ để mà ta không còn phàm nữa để ta kịp thời nhận diện cái phàm của mình nhưng khi ta làm là bậc thánh thì ta không thể nào sống rời chánh niệm được là vì sao vì vị thánh không còn có cách sống khác ngoài là chánh niệm à, và cái này mới là ghê gớm này cái cái mà tôi sắp đối cái này mới là nhức đầu nói cho vui chứ tôi không tin trong rừng này hiểu muốn nói lắm nhưng mà cũng còn đang do dự biết trong rừng hiểu trong cái nhìn của thế gian thì trái đất này nó rộng lắm ngọn núi mình đang ở cao lắm cái hồ nước trước mặt mình nó rộng lắm cái vũ trụ này nó bao la lắm đó, là nó thế gian nói theo trong kinh Phật ấy thì toàn bộ vũ trụ này cái khái niệm rộng hẹp không có thật mà cái có thật chính là cái mà ta ghi nhận được biết trong tâm rồi nghe cái hiểu nó tôi nghe cái mùi tâm tâm u mê mình nghĩ chẳng hiểu nó ngồi mình không biết đạo á thì mình nói núi cao xong mình, hồ rộng sông dài nha nhưng ta hồi biết đạo rồi thì cái cao cái dài cái rộng nó không có thật mà hỏi gì vậy chứ cái gì có thật dạ cái gì mà ta đang biết đây cái đó mới có thật cho nên cái người sống chánh niệm là cái người sống tận tuyệt rốt ráo với mọi hiện hữu nhất còn đằng này mình ăn mà mình đã ăn ăn ăn bắt đầu nghĩ tới khác nên nấu ăn mà kẹp cái phone nó gì thật quá mình là cái xác chết rồi chưa có trâu mình làm mà mình biết mình đang làm cái gì trong khi đó cái người sống chánh niệm là cái người mà sống thiết tha với thực tại nhất người đó là người cảm nhận vũ trụ một cách trọn vẹn nhất ừ, làm gì biết đấy làm gì biết đấy ừ, bởi vì vũ trụ này nó có hay không có là tùy thuộc vào sáu căn chúng sinh nhớ nha nhớ nha do chúng ta có sáu căn nên chúng ta mới có khái niệm là vũ trụ chứ thử lại bây giờ mình không có sáu căn không có mắt tai mũi lưỡi thân ý không có thính giác thị giác khứu giác vị giác xúc giác và ý thức chúng ta không có sáu cái này thì vũ trụ là không có tôi biết tôi nói trong trong nhiều người không có tin cái đó nó khổ gì nha những cái đó nó có sáu những cái đó được gom chung là nó là sáu trần mà sáu trần được gọi là sáu trần vì nó là đối tượng của sáu căn và sáu căn được gọi là sáu căn vì nó là cái cái chỗ nhận biết sáu trần nha hai cái này nó quy định lẫn nhau sáu trần được gọi là sáu trần vì nó là đối tượng nhận biết của sáu căn mà sáu căn được gọi là sáu căn là bởi vì nó là cái cái nhận biết sáu căn Đấy. cho nên thế giới này nó vốn không có thật nó chỉ có thật ở trong cái gì mà ta nhận biết thôi hồi à, nãy tôi có nói rồi mình ngồi cạnh nhau mà lòng không nghĩ về nhau không nhớ đến sự hiện hữu của nhau thì lúc đó cái người bên cạnh mình nó là zero nó là zero nhưng mà một lát sau người nó cọ quẹt cái cái bụi chỏ họ nó chạm mình á thì lúc đó họ, họ lại có mặt họ lại có mặt nhớ nha họ lại có mặt rồi mình ngồi giữa trưa nắng nắng chang chang vậy đó mà lúc mình đang bận tâm mà lo cái chuyện gì ta mình đang ngồi mình nghĩ gì để kia lúc mình không nhớ cái nắng lúc cái nắng đối với mình nó không có thật nó chỉ có với cái người nào quan tâm nó thôi Nên, chứ lúc đó đối với mình cái nắng nó không có thật à, mặc dù có thể tối nay mình về mình bị cảm nắng đó là cái đó là cái phản ứng sinh học phản ứng sinh học uh, chứ nó không liên hệ gì cái điều mà tôi đang nói nó là cái phản ứng sinh học tức là cái cơ thể mình như vậy dưới một cái cái cái cái nhiệt độ như vậy của của của của, của, của, của trời nắng thì nó sẽ tác động nó tạo ra những cái phản ứng tiêu cực trong cơ thể của mình và ta gọi cái phản ứng đó là cảm nắng đó là một chuyện khác nè. nhưng mà ở đây tôi đang nói đến cái khía cạnh là căng và cảnh nha cảnh căn và cảnh thì cái mọi thứ trong đời này vũ trụ con người chúng sinh là muôn thú bao bò bay mái cửa phi cầm tử thú kinh rạch sông núi ao hồ tất cả nó chỉ có thật trong cái gì mà quý vị ghi nhận ngoài ra nó có thật nhưng mà tôi đang nói về mình đó nha người cái bên cũng vậy cái, cái gì đó được biết đến thì cái đó nó hiện hữu còn cả là không không là cái chuyện này chỉ không rồi là phận nó nhiều nghĩa lắm thứ nhất không ở đây có nghĩa là mọi thứ ở đời không có cái gì mà tồn tại độc lập tồn tại độc lập cũng có mọi thứ là, là điều lắp ráp hết ví dụ như đến chiếc xe thì không trên đời này nguyên thủy nó không có cái gì gọi là chiếc xe hết mà nó là một đống đồ phụ tùng được ráp lại chứ không có trên đời không có chiếc xe nha nó chỉ là một đống đồ phạt thôi cho nên tôi nói hoài không có chiếc xe trong đống phụ tùng và trong đống phụ tùng không có chiếc xe là vậy ờ, đó ở đây cũng vậy cái không thứ nhất mọi thứ đều là đồ ráp cái không thứ hai là nó chỉ có khi ta nghĩ tới nó ta không nghĩ tới nó thì nó không có xong chưa à, cái không thứ ba mọi thứ do duyên mà có duyên nó rồi cũng do duyên mà mất duyên tụ thì nó có mà duyên tán thì nó mất đấy mọi thứ nó do điều kiện mà có không nó do các điều kiện mà có thứ nhất mọi thứ là lồ lấp ráp thứ hai mọi thứ do duyên thứ ba là mọi thứ nó chỉ có trong cái nhận biết của mình mà thôi ừ các vị đừng có nói với tôi tôi bỏ tiền ra tôi mua thì cái đó là của tôi và tôi đang có nó tôi đang sở hữu nó bây giờ ông cấm tôi không được nghĩ tới ông nói rằng cái đó hãy tôi quên nó thì nó không có tôi không đồng ý à, tôi mới mua chiếc kia nhẫn hồng sòn ngày hôm qua rồi à, 8 ly à, thì để trong tủ sắt đó tôi bây giờ tôi quên này, vậy ông nói nó không có đúng tôi chịu trách nhiệm tôi đó. đối với đối với cái người mà mà mà quên cái đó thì đối với họ lúc đó cái đó không có nó tương đương nó tương đương với căn có khi nào các vị nhớ ồ ngày hôm qua tôi có mua thì lúc đó nó mới có còn đằng này là là là khi mình quên nó không có còn nếu các vị không tin tôi chứng minh cho nghe các vị không tin tôi chứng minh cho nghe thí dụ như bây giờ các vị bị bị đột nhiên các vị bị Alzheimer hoặc là các vị bị coma bị bị bị gõ con các vị bị bị, bị coma gọi là bị loạn trí thì cái quyền sở hữu của các vị tôi nhắc lại hai chữ tôi xài cái từ của pháp luật nha quyền sở hữu và ý niệm sở hữu lúc đó nó còn không mất dứt khoát là mất nha yeah. tôi mới ngày hôm qua tôi mới mua chiếc nhẫn uh, ờ, 8 ly rồi nè đó nhẫn hộp xoàn nè nó tôi cho 8 ly yếu quá uh, một cara một ca một carat rồi to đùng một nhãn luôn rồi tôi mua dựng đã lắm hôm qua 10 giờ đêm mà tôi còn thức dậy tôi còn lấy kiến tôi câu nữa mà này rồi rồi sáng nay tôi bị khô mê thì cái ý niệm sở hữu và cái gọi là cái cái cái, cái quyền sở hữu đối với đó nó không còn nữa lúc giờ nó chuyển qua người khác nó chuyển qua cái người thừa kế chồng tôi vợ tôi con tôi cháu tôi mẹ tôi cha tôi anh em bà con thân quý của tôi nha người giám hộ tôi chứ còn riêng tôi thì cái ý niệm sở hữu và quyền sở hữu không còn nữa nha yeah. bởi vì tôi đang bị khô ma mà gọi là tôi đang bị Alzheimer nhảy tưng tưng tưng tưng tưng thì lúc đó cái chiếc nhẫn đó đó với tôi nó không còn là gì hết ví dụ thứ hai đó là tôi chết cũng hình hài mấy chục ký này mà chỉ cần tôi không thở trong vòng 5 phút thôi tôi không thở nữa thì tất cả những quyền sở hữu ý niệm sở hữu nó không còn nữa mà các quan hệ xã hội quan hệ pháp luật cái ý nghĩa pháp luật ý nghĩa pháp lý của cái trách nhiệm pháp lý của tôi đối với món đồ đó nó không tiếp tục tồn tại nữa nó không còn nữa mà nó chỉ còn khi nào tôi còn nhận biết thì cái cái, cái ý niệm tôi có và cái đó của tôi cái, đó, cái của và cái có lúc nào mới tồn tại còn khi mà tôi không biết gì hết thì tôi đang ngủ mà ngủ là nhẹ đó thì tôi đang nói là chuyện tôi bị coma hoặc là tôi bị Alzheimer tôi bị hôn mê đó hoặc là bị ờ, lãng trí không coma là là là bị hôn mê hoặc là bị lãng lãng trí Alzheimer bị lún lẳng người tuổi già rồi đó là tất cả những cái khái niệm có và của lúc bây giờ là đó thành không nha mà mình u mê mình không có không có nhận ra cái đó mình cứ nói là tôi có cái này cái đó là của tôi bởi vì là tôi có cái đó mình cứ nghĩ như vậy nhưng mà cái khái niệm của và có này nó rất là mong manh quý vị à mong manh lắm mong manh cực kỳ và nó chưa kể bộ một chuyện rất là đời nữa đó là mình nói mình làm chủ nó nhưng mà thật ra nó nó làm chủ mình là nhiều hơn mình có cái gì bề gì thì chiếc xe đó cái nhà đó nó không có buồn nhưng mà chiếc xe đó cái nhà đó nó có cái gì thì mình rất là buồn như vậy có nghĩa là nó là chủ mình chứ mình là chủ nó mà cứ nhiều đời nhiều kiếp mình không có nhận ra cái này nha ok bây giờ đã là ừ, một giờ mười lăm tôi đã giảng đúng ờ, cái thời gian của tôi rồi không có nên nghe nhiều nha mới cần phải nghe nhiều ít ít cho nó bớt ngu rồi được rồi hẹn lại các vị ờ, thứ ờ, hai tuần sau ok chúc yeah. Dạ. các vị một ngày vui một đêm an lành ờ, ở bất cứ miền đất nào các vị đang có mặt có lẽ có những bà con trong room này đang là đêm có những bà con đang là ngày đang trưa đang chiều hoặc là đang sáng sớm bình minh chúc các vị có một ngày hoặc một đêm vô cùng an lành và tiến bộ cảm ơn sư cảm ơn sư con cảm ơn sư dạ chúng con hẹn gặp lại sư rồi à, đây là một bài à, pháp thoại sau cái khóa tu của sư quý vị nhận nhận thấy uh, sư uh, đem hết cái tâm huyết của sư ra tặng cho quý vị ha à, lời lẽ của sư thì lúc nào cũng vậy à, nhưng cũng à, rất là hoan hỷ và anh kiên cũng rất là hoan hỷ à, khi thỉnh sư lại với đại chúng à, cầu mong quý vị à, nghe trực tiếp với sư hay hơn là mình nghe lại và cố gắng đến à, um, sớm một chút xíu à, bây giờ sư à, um, dành thời gian cho mình cho nên uh, nhân cũng mời quý vị đến cái zoom sớm một chút tại vì hồi nãy sư vô đó thì nhân nhìn trên zoom có khoảng chừng uh, đến ba chục người thôi và khi mà sư giảng được uh, à, 20 phút 15 phút 20 phút rồi đó thì mới nhiều người quý vị mới vô à, thử sự mà giảng pháp trực tiếp như vậy đó thì mình nghe nó thấm nhuần hơn hơn là mình nghe lại trên YouTube à, nhân mong và quý vị à, vô học à, như vậy đó để cho sư cũng có một cái uh, cái nhìn khác uh, với vật vật thử uh, phật tử của mình sau này ha quý vị à, dạ nhân cảm ơn quý vị và chúc quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị tuần sau à, xin cảm ơn dạ cảm dạ. ơn anh kiên cảm ơn tất cả mọi người dạ xin chào cảm ơn chị thủy nha <laughs> chị hồng yeah. Dạ.